thị trường tuần đầu tiên của năm mới nhâm dần 2022. À, ờ, lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời chúc uh, sức khỏe, may mắn và thành công đến với toàn thể quý đầu tư. Chúc quý đầu tư năm 2022 này sẽ là một năm uh, giao dịch uh, đầu tháng đó, đầu tư đầu tháng đó. Như quý vị biết thì năm 2022 này sẽ là một năm rất là bản lề. Nó sẽ là một năm cái chính sách tiền rẻ trên toàn thế giới sẽ bắt đầu xoay chiều và ờ, điều đó thì nó sẽ hứa hẹn sẽ là một năm đầy biến động đối với thị trường tài chính chúng ta nói chung và thị trường vàng Forex nói riêng. Như vậy, trong một năm thị trường ờ, biến động nhiều thì nó sẽ mở ra nhiều cơ hội thôi. Ờ, cái đó là bình thường. Nhưng tất nhiên là nếu mà chúng ta phán đoán sai thị trường thì nó ngược lại nó cũng sẽ gây ra khá nhiều thiệt hại chứ nó sẽ không thị trường nó sẽ không biến động gọi là thuần một chiều uptrend như nhiều năm qua đối với thị trường tài chính và bên cạnh đó thì các sản phẩm cũng sẽ có những biến động ờ, tăng giảm nó trái chiều nhau chứ nó sẽ không đồng thuận là cùng một chiều tăng hay cùng một chiều giảm như, như những năm liền kề trước đó đâu. Nói chung là cá nhân tôi thì đánh giá là năm 2022 sẽ một năm có rất nhiều thách thức nhưng mà nó sẽ mở ra cơ hội rất nhiều rất nhiều sóng. Chúng ta biết đó, nếu thị trường bình thường một sóng tăng thì rõ ràng là cái biên độ nó sẽ hẹp hơn rất là nhiều, có thể là một năm thị trường tăng 2% nhưng từ đầu năm đến cuối năm. Đấy, nhưng nếu vào một năm thị trường biến động thì có thể biên độ nó cũng không lớn hơn 20% quá nhiều nhưng có thể một năm nó có đến 3 4 6 20% cơ. Thì rõ ràng cơ hội mở ra cho chúng ta nó sẽ lớn hơn rất là nhiều đúng không ạ? À. Như vậy là tuần qua là một tuần mà tôi thì tôi không biết là quý đầu tư có quý đầu tư nào giao dịch ngày Tết hay không. Bản thân tôi thì Tết cũng nghỉ rồi. Đấy, và thực tế thì tuần qua cậu vàng cũng không biến động nhiều. À, sản phẩm ưa thích nhất của cá nhân tôi thì là trong thị trường forex là cậu vàng thì tuần qua cậu vàng đi ngang thôi đi ngang biên độ hẹp cậu vàng cũng có lên được đến vùng cho chúng ta bán ở vùng 185 ờ, trước đó tôi có nói với quý vị là bán vùng 185 cộng trừ 23 đô vàng lên đúng 185 đảo chiều đi xuống đúng không ạ nếu chúng ta bán thì cũng chưa chạm đến chốt lời vì thực tế chúng ta chốt lời ở vùng 80 cơ. Nhưng mà từ 15 mà xuống được đến 92 ờ, thì nó cũng là hơn 20 đô rồi. Bạn nào có thể chốt non hoặc ít ra các bạn cũng có thể là rời dừng lỗ về hòa không sao cả. Hoặc là như đóng cửa tuần 1807. Tuy chúng ta không chốt lời nhiều nhưng năm mới nó cũng là một chút lộc may mắn. à, <laughs> trước khi đi vào phân tích chi tiết, cậu vàng và các cặp tiền tệ cũng như là phân tích uh, BTC, ờ, dầu, chứng khoán thì cũng như chứng khoán Việt Nam bắt đầu giao dịch trở lại thứ hai tuần tới rồi. Thì tôi sẽ điểm qua tin tuần trước và những thông tin quan trọng tuần này trước khi chúng ta đi vào ờ, phân tích kỹ thuật nhé. Như tôi nói thì đối với ờ, cá nhân tôi và định hướng của kênh thì phân tích kỹ thuật tôi thì xuất thân từ phân tích kỹ thuật do vậy để cái nền tảng để giao dịch thì tôi thường dựa vào khu nó đến 70% là phân tích kỹ thuật, còn 30% là phân tích cơ bản. Bởi vì tôi dựa vào phân tích cơ bản để tôi định hướng cái xu hướng chính thôi, gọi là chen ờ, cấp 1. Đấy, xu hướng cấp 1. Còn chúng ta dùng phân tích kỹ thuật để chúng ta xác định các xu hướng cấp 2, xu hướng cấp 3 và các điểm vào lệnh. Như quý vị biết đó, thì tuần qua thì tâm điểm của chúng ta chính là bảng lương phi nông nghiệp đúng không ạ? à, ngày thứ hai thứ ba chúng ta không có thông tin quan trọng à, Mỹ thì ngày thứ ba đây có thông tin về chỉ số sản xuất PMI IFN thì chỉ số này không thay đổi à, dự kiến kỳ trước là 58,7 kỳ này chuyên gia dự kiến 57,4 thực tế 57,6 nó gần như không thay đổi gì số việc làm à, tuyển dụng của các nhà tuyển dụng đăng ký tuyển dụng thì vẫn dừng ở mức là gần 11 triệu Đấy, nó cũng không thay đổi nhiều. Kỳ trước thì là 10,78 triệu việc làm, kỳ này là 10,35 chuyên gia dự đoán là 10,35 đưa giảm mấy trăm nghìn việc làm nhưng thực tế thì là 10,93 cũng sát 11 triệu không thay đổi so với con số năm trước tức là cái nhu cầu tuyển dụng ở Mỹ vẫn rất là lớn các bạn nhé điều này cho thấy là cái, ờ, cái các nhà sản xuất vẫn sẽ tiếp tục tuyển dụng lao động ờ, để phục vụ cho quá trình ờ, tái sẽ mở cửa sản xuất trở lại bình thường mới đấy ạ đối với uh, thông tin về đồng New Zealand thì nó cũng không thay đổi nhiều các thông số OPEC OPEC gặp mà ờ, mặt tuần trước thì cũng không đưa ra tuyên bố nào chung cả à, đối với chỉ số là bảng lương phi nông nghiệp ADP 5 farm thì kỳ này ADP 5 farm thì dự dự kiến là tạo ra 185.000 việc làm nhưng thực tế thì lại là ờ, con số công bố là âm 307 301.000. Cái này thì tôi cũng cũng cũng thấy hơi bất ngờ. Tôi không hiểu sao là tháng 12 cái tạp chí ADP khảo sát thế nào mà số việc làm tạo mới âm được. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy các con số thì thường sau khi điều chỉnh nó cũng có những cái sự xê dịch nhất định. Đó, nên con số chính thức là công bố kỳ trước. Ví dụ như kỳ trước là công bố là 807.000 việc làm được tạo mới nhưng mà con số thực tế là 776.000. Những cái con số âm 301.000 này thì tôi thấy hơi bất ngờ. <laughs> tôi không hiểu lý do luôn. Chúng ta chờ con số điều chỉnh kỳ sau đi nhá. Mà cái tạp chí ADP này thì đây là cái số việc làm được tạo mới khảo sát bởi tạp chí ADP. Nên tôi không biết là do quá trình nghỉ Noel hay là à, trong tháng 12 có nhiều ngày lễ hay sao mà tạp chí này lại đưa ra một con số nó khá là bất ngờ. Đối với dự trữ dầu thô thì cũng âm 1 triệu thùng, tức là tiêu thụ nhiều hơn dự kiến thực tế. Các chuyên gia trước đó tính là sẽ dư 1,8 triệu thùng nhưng cuối cùng lại là âm. Con số âm trong kho đấy. Tồn kho đấy. Nhưng mà tâm điểm của chúng ta là ngày thứ sáu Ờ, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh thì nó đúng như dự kiến thôi. Ngày thứ năm thì Ngân hàng Trung ương Anh có đưa ra cái tăng lãi suất lần đầu tiên đấy ạ, 0,25%. đây các bạn nhìn là kỳ trước 0,25, kỳ này thì dự kiến chuyên gia 0,5 và thực tế đúng 0,5 như dự kiến chuyên gia thôi. Như thì đồng ờ, bảng cũng đã phục hồi nhưng mà không phục hồi quá mạnh. Cũng như dự kiến thôi. Ờ, Ngân hàng Trung ương châu Âu thì tiếp tục duy trì lãi suất ở 0% Do vậy sẽ không phải là thông tin quá đáng chú ý mà thông tin cuối cùng nó chính là bảng lương phi nông nghiệp của cuối tuần. Thì bảng lương phi nông nghiệp cuối tuần công bố nó có một chút bất ngờ. Tức là kỳ này thì các chuyên gia dự kiến chỉ có 110.000 việc làm. Đấy. Nhưng thực tế thì bảng lương phi nông nghiệp ờ, được công bố bởi ờ, Bộ Lao động Mỹ thì là tạo ra 467.000 việc làm. Và còn một cái bất ngờ nữa là số việc làm được tạo mới của kỳ trước số liệu điều chỉnh cuối cùng thì lại tăng rất là mạnh đây chúng ta có thể nhìn à, tháng trước nhé thì công bố là có 199.000 việc làm được tạo mới thôi nhưng thực tế thì chúng ta lại nhìn là thực tế số lượng sau điều chỉnh thì lại lên là 510.000 việc làm như vậy là số việc làm được tạo mới hiện nay nó đang khá là cao vẫn đang duy trì ở trên dưới 500 000 chứ nó không bị tụt sâu xuống 200 000 như kỳ trước tôi cũng không hiểu là những con những cái số liệu gần đây nó đang có sự chênh lệch khá là lớn giữa con số công bố sơ bộ và con số điều chỉnh cuối cuối kỳ thì nó đang khá là lớn thì nói chung là do vậy những cái con số này thì tự nhiên bây giờ mình lại thấy những con số này khi nó chênh lệch quá là nhiều hơn gấp đôi thế này thì nó nó đang tạo ra một cái cái cái cái cái, cái độ tin tưởng về những con số được công bố ừ, sơ bộ đầu kỳ nó lại không được không được như mỹ mãn bình thường ví dụ như chúng ta nhìn thấy này à, 235 lên 336 nghìn nó đã là thay chênh lệch nhưng mà nó chấp nhận được hoặc là 194 nghìn lên 312 nghìn 531 thì lên 546 hay là 210 lên 249 tức là những con số nó có chênh lệch nhưng nó không quá lớn đấy hoặc trước đó này 943 nghìn thì lên 1 triệu 053 nghìn 850 lên 938 hoặc là 559 lên 583, 266 lên 278. Tức là những con số nó chênh lệch không quá nhiều nhưng mà con số giữa hai kỳ gần đây chênh lệch rất là lớn. Đấy, chúng ta nhìn thấy 199.000 với lại 510.000 nó rất là khác. Chênh lệch gấp 2,5 lần. Nó nó không đơn giản. Nói chung là tôi lại đang thấy những con số công bố gần đây của từ con số sơ bộ cho đến con số chính thức nó lại đang lệch khá là nhiều. Không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng thôi, Ờ, chúng ta chỉ cần biết là 467.000 việc làm được tạo mới tháng trước. Nó đang cho thấy là cái số việc làm được tạo mới khá là tốt, cũng là tương đối là đạt kỳ vọng của Fed. Do vậy cái cái thông tin về việc làm hiện nay nó sẽ không phải mối quan tâm hàng đầu của Fed. Do vậy, có lẽ tuần qua cậu vàng không biến động mạnh như dự kiến thì nó cũng có thể là chấp nhận được. Bởi vì nó không phải mối quan tâm hàng đầu của Fed. Mối quan tâm hàng đầu của Fed hiện nay là lạm phát cơ. Tỷ lệ thất nghiệp thì ờ, tăng nhẹ từ mức 3,9 lên 4%. Cái này thì cũng không, không có gì bất ngờ. Vì trước khi mà uh, Covid xảy ra thì cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng duy trì ở khoảng 3,5 đến 3,7%. Thì bây giờ nó đạt sát ngưỡng 3,9 đến 4%, tức là cách rất xa khi lúc 15% rồi. Nên cái tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm được tạo mới như thế này là chấp nhận được. Số việc làm được tạo mới giờ Fed kỳ vọng sẽ là 4-500 ngàn việc làm mỗi tháng thì cái này chấp nhận được còn tỷ lệ thất nghiệp sẽ đâu đó rơi vào khoảng là 3,7 cho đến 4,2% là chấp nhận được nói chung xung quanh 4% do vậy tâm điểm tuần qua thì cái bảng lương phi nông nghiệp này nó có tốt hơn dự kiến một chút nhưng mà nó không nó không hỗ trợ cho đồng đô la tăng giá có lẽ là tâm điểm tuần qua thì cái bảng lương phi nông nghiệp chúng ta biết rồi nhưng do, do sự chênh lệch uh, giữa các số liệu giữa công bố đầu kỳ và số liệu điều chỉnh chính thức nó khá là xa do vậy cái cái con số công bố đầu kỳ bây giờ gần như giới đầu tư lại lại không không không quá mặn mà một phần nữa thì có lẽ là tâm điểm bây giờ là lạm phát do vậy mọi con mắt sẽ đổ dồn vào tuần tới tuần tới thì à, ngày thứ hai chúng ta không có tin nhé ngày thứ ba cũng không có tin ngày thứ tư ngày thứ tư cũng không có tin quan trọng luôn đấy như vậy là ba ngày đầu tuần giá sẽ biến động theo kỹ thuật và phản ánh thông tin tuần tới trước tuần trước là số liệu kinh tế khả quan do vậy nhiều khả năng sẽ hỗ trợ USD phục hồi Đấy, và cậu vàng sẽ gặp khó ngày thứ năm tâm điểm tuần tới sẽ là ngày thứ năm và lúc 8 giờ 30 ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có thông tin là CPI và Core CPI Chúng ta biết là CPI kỳ trước của Mỹ là tăng 0,5% và cùng kỳ là 7%. Nếu CPI kỳ này đang dự kiến là tăng 0,4% ờ, và co CPI tăng 0,5%, chúng ta trừ đi cái cùng kỳ kỳ trước thì chúng ta sẽ ra số liệu của năm nay thôi. CPI tháng 2 Đây, CPI tháng 2 kỳ trước là 0,3%. Nếu kỳ này như các chuyên gia dự đoán mà 0,4% thì CPI của Mỹ tiếp tục lập đỉnh nhá, sẽ lên 7,1%. Còn nếu kỳ này mà CPI của Mỹ uh, thậm chí tăng cao hơn 0,4 thì rõ ràng nó sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên rất là cao và lúc đó sẽ là một bài toán nó sẽ thúc đẩy Fed sẽ hành động rất mạnh tay trong cuộc họp tháng 3. Còn uh, ờ, Core CPI đây, co CPI thì dự kiến tăng 0,5% so với kỳ trước thì coi CPI tăng 0%. Như vậy nếu CPI lõi mà tăng 0,5% thì lại tiếp tục lập một kỷ lục mới rất là lớn. Bởi vì kỳ trước so với cùng kỳ năm trước thì là tăng 0,0% thôi. Có thể nói là si lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục tăng tốc và đây sẽ điều này sẽ thúc đẩy Fed sẽ mạnh tay trong cái cuộc họp tháng 3 và nhiều khả năng gần như chắc chắn là Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 rồi. Vấn đề sẽ là tăng 0,25 hay 0,5% mà thôi. Cũng như vào tháng 3, cuộc họp tháng 3 thì Fed sẽ bắt đầu bàn về việc thắt chặt uh, gói tiền tệ. Tức là bắt đầu hút tiền về, bán uh, hạ bảng cân đối kế toán, bán trái phiếu ra. Thì cái đó thì bây giờ chúng ta mới đầu tháng 2 thôi, chúng ta cũng không bàn nhiều về tháng 3. Chúng ta chỉ đợi tin. Nếu CPI Mỹ tiếp tục tăng cao nhé, nó sẽ hỗ trợ cho vàng tăng giá các bạn nhé đấy ờ, khi CPI tăng cao thì Fed sẽ thắt chặt tiền tuy nhiên khi lạm phát cao thì vàng lại trở thành hầm trú ẩn đấy vàng sẽ có tính hai chiều ở thời điểm đó nên chúng ta sẽ dựa vào kỹ thuật thời điểm đó để chúng ta quyết định mua bán thôi ngày thứ sáu thì chúng ta không còn thông tin gì nữa ờ, chỉ có niềm tin tiêu dùng thôi niềm tin tiêu dùng vẫn dự kiến ở mức 67 bảy ờ, điểm đạt điểm số 67,6 thì không thay đổi nhiều so với kỳ trước 67,2. Nói chung là cái uh, kỳ vọng lạm phát nữa. Kỳ vọng lạm phát kỳ trước thì kỳ vọng lạm phát 12 tháng tới là 4,9%. Có lẽ ờ, lần này chúng ta sẽ xem uh, các uh, giới đầu tư và người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát ở mức nào. Đó là toàn bộ thông tin tuần tới. Có lẽ tâm điểm chúng ta là sẽ thông tin lạm phát về giữa tuần thôi vào ngày thứ năm. Còn đầu tuần và chúng ta sẽ giao dịch theo kỹ thuật 3 phiên đầu tuần. Cụ thể đối với cậu vàng thì như thế nào? Cậu vàng kỳ trước thì tôi kỳ vọng là cậu vàng lên trước, sau đó giảm xuống. Đấy, nhưng thực tế cậu vàng có lên nhưng giảm không tới kỳ vọng. Đấy, nhưng mà với mức giảm hơn 20 đô thì nếu mà bạn nào nhanh tay thì vẫn có thể chốt được. Còn nếu không thì thôi chúng ta chấp nhận với mức uh, ờ, 7-8 à, đô vậy. Đóng cửa tuần, chúng ta cũng dừng cuộc chơi thôi. Tuần tới như nào? Tôi nghĩ là đầu tuần do nó chưa có thông tin mà cậu vàng hiện nay trên ờ, H4 nó đang hình thành một cái kênh giá nhỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời mua bán trong cái kênh giá nhỏ này. Khi nào kênh giá nhỏ này bị phá thì chúng ta dừng nhá. Đấy. Tại kênh giá nhỏ này thì phiên giao dịch đầu tuần chúng ta vẫn có thể tiếp tục canh bán men theo cái chen này, tức là bán ở vùng 10 18 20 nhá. Đấy. 20 cộng trừ 2 Tức là nếu nó nó theo là 17 18 thì tức là ngay phiên thứ hai, nhưng nếu nó kéo đến phiên thứ tư thì lúc đó giá có thể kéo lên tầm 22 23 rồi. Thì chúng ta sẽ canh bán quanh 20 cộng trừ 2 nhé Chúng ta dừng lỗ khi giá vượt lên bên trên cái chen này 30. Đấy, chốt lời chúng ta hướng đến chen dưới thôi. Nghìn à, đầu tuần thì chúng ta hướng đến vùng 95 96. Cuối tuần thì chúng ta sẽ ờ, ngày thứ tư, xin lỗi không phải cuối tuần ạ. À. Nếu ngày thứ tư thì lúc đó chúng ta hướng đến vùng uh, 98 ờ, 1800 như vậy thì chúng ta chốt lời khoảng 20 đô các bạn nhé à, bán 18 thì các bạn chốt lời 98 cho tôi à, còn dừng lỗ các bạn dừng lỗ cho tôi 7 đến 10 đô nếu mà các bạn bán 22 23 thì chỉ dừng lỗ 30 là 7 đô thôi nhưng nếu bán 18 á, thì các bạn vẫn phải dừng lỗ trên cái chen này nhá thì đâu đó rơi khoảng 25 thấp nhất là 25 các bạn dừng lỗ 25 đây là 25 với phiên đầu tuần nhá còn nếu hai phiên cuối tuần các bạn bán 20 22 thì vẫn phải dừng lỗ 30 còn chốt lời thấp nhất 1800. Đầu tuần thì chúng ta có thể chốt 95, 96. Cuối tuần thì chúng ta chốt 98, 1800 thôi. Nói chung là chốt lời khoảng 20 đến 22 đô. Dừng lỗ thì khoảng 7 đến 10 đô. Đó là lệnh đánh trong 2-3 phiên đầu tuần sideways nhá. Còn đến ờ, cuối tuần thì sao? Cuối tuần thì chúng ta đợi lạm phát. Tôi tôi kỳ vọng khi thông tin lạm phát ra thì giới đầu tư có thể bán. Đấy thì vàng hoàn toàn có thể test xuống cái khu vực phía dưới này để cho chúng ta mua đó. đây để tôi ra đến daily chúng ta nhìn rõ hơn đây nếu mà vàng bị bán xuống thì tôi nghĩ là vàng hoàn toàn có thể test xuống khu vực này 5560 cho chúng ta mua nhé hỗ trợ bởi hai cái đường chen này khá là mạnh đấy thì chúng ta sẽ canh mua vùng 5560 chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá chạy qua 48 thôi còn đương nhiên là chúng ta sẽ hướng là chốt lên còn nếu giá lên thì sao trường hợp nếu ờ, cuối tuần giá lên thì tôi nghĩ là nếu lên thì tôi nghĩ là không nên bán có lẽ là chúng ta chỉ bán canh đầu tuần trong cái chen đầu tuần thôi chứ còn nếu mà đến khi thông tin lạm phát ra mà giá lên nữa thì chúng ta không bán nữa nhé lúc đấy không chặn đầu xe lửa nữa vì tôi thì tôi thiên về khả năng là nếu thông tin lạm phát ra mà giá vàng xuống khi đó USD mạnh lên vì kỳ vọng là Fed nâng lãi suất giá vàng sẽ xuống xuống ngắn hạn nhưng sau đó sẽ có lực mua rất là mạnh để đẩy giá vàng lên. Do vậy, quan điểm cá nhân tôi thì ờ, chúng ta giao dịch ừ, vàng tuần tới chia làm hai giai đoạn nó rất là rõ ràng. Giai đoạn đầu tuần thì xuống chung của chúng ta là gì? Chúng ta giao dịch khi vàng đi trong cái kênh giá hẹp này và chúng ta canh bán là chính. Đấy, bán vùng 1820 cộng trừ 2 nhưng mà giai đoạn ờ, từ ngày thứ năm khi công bố thông tin lạm phát ra thì chúng ta canh mua thôi nhé chúng ta canh mua vùng 175560 và dừng lỗ 48 còn ngược lại chốt lời thì thì chúng ta cứ thả đấy tôi nghĩ là nếu không chúng ta chốt lời tầm ngắn nhất là 20 giá xa thì lên 1800 là 40 giá đó có lẽ đó là cái kỳ vọng nó thiết thực hơn đó đối với cậu vàng nhé còn ờ, đối với các cặp tiền tệ chúng ta xét qua chỉ số DG nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy là tuần qua cậu vàng không lên được mặc dù chỉ số DG tăng à, giảm rất là mạnh. Đấy, đô la index tuần qua khá là bất ngờ, tôi cũng bất ngờ luôn, đô la index có 4 phiên giảm giá liên tiếp. Test lại đúng chen luôn. Hơi bất ngờ vì tôi nghĩ là đô la index có thể giảm về test 96 thôi. Không ngờ đô la index có thể test được vùng 95, 951. À, với việc test cái kênh giá này thì rõ ràng đô la index là đã chạm kênh giá rồi nếu mà dừng thì khả năng sẽ dừng quanh ở vùng giá 951 95 này sau đó là chiều đi lên thôi do vậy tuần lưới đô la index lại phục hồi đô la index phục hồi thì rất có thể các cặp tiền tệ khác sẽ lại bị bán xuống tuần qua đô la mạnh lên do vậy cái kỳ vọng của chúng ta là à, đô la điều chỉnh xuống 96 sau quay lên là không có thì chúng ta sẽ xét xem các cặp tiền tệ chúng ta cặp nào à, giao dịch thành công không Đối với cặp CAD thì không không có gì biến động cả. Vì chúng ta kỳ vọng là cặp này điều chỉnh giá giảm xuống test M200 và test trên thì chúng ta mua lên. Nhưng thực tế thì không có. Không có thì thôi, không sao cả, không giao dịch nữa. Tuần tới cũng thế. Nếu đô la mạnh lên thì chúng ta kỳ vọng cặp này sẽ giảm. Giảm nhưng tôi thì tôi kỳ vọng test đến trend này nó sẽ lại đi lên. Bởi vì cặp này vẫn đang được hỗ trợ bởi xu hướng lên. Như vậy thì nếu tuần tới mà cặp USD CAD này mà test trở lại chen thôi test M200 test chen ở khu vực này đây 1.2 500 1.2 500 chúng ta mua thôi chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy này đáy này là 1.2450 như vậy chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy này thôi 1.2440 đi dừng lỗ 60 pip nhá còn chốt lời thì tầm 150 đến 200 pip cho tôi đó đối với cặp USD trên Canada à, chúng ta xem cặp euro đi EU à, USD đối với cặp euro trên USD này euro trên USD thì lại tăng giá khá là mạnh nhá tuần qua 4 phiên liên tiếp tăng giá rất là mạnh rồi Đấy. càng này 5 phiên 5 phiên liên tiếp tăng giá rất là mạnh cặp này giờ mới khó này Cặp này thì tuần trước tôi vừa nói đến test cái chen ờ, dài hạn đấy thì mua lên đấy và thực tế nó lên luôn. Bây giờ thì ở cái ở cái xu hướng hiện tại thì nó đang khá là khoai. Lên ờ, đúng ra là chúng ta sẽ canh bán xuống ở cái đỉnh này chờ nó hồi. Nhưng mà các chỉ báo kỹ thuật thì lại đang chỉ báo xuống lên rất là mạnh mẽ. Nếu như vậy thì nhiều khả năng chúng ta canh mua lên nó sẽ là hợp lý hơn. Đây, khả năng chúng ta sẽ canh mua lên ở cái khu vực uh, hỗ trợ MA 50 này có lẽ nó sẽ hợp lý hơn và chúng ta chỉ canh bán khi nào nó test MA 200 thôi à, như vậy cặp ở euro trên USD này chúng ta sẽ canh mua nhá chúng ta sẽ canh mua ở đây 1.1 300 Đấy. chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip 1.1250 nhá chốt lời thì sao chốt lời thì có lẽ chúng ta chốt lời tại cái đỉnh này là được rồi 1.1480 như vậy chúng ta chốt lời 140 pip còn dừng lỗ thì 50 pip thì chấp nhận được ngược lại nếu mà giá tăng luôn vượt cái khu vực 1.1480 này đây tăng lên 1.1680 chúng ta bán nhé chúng ta sẽ bán khi nó test MA 200 chúng ta sẽ dừng lỗ qua MA 250 pip nhá là 1.1720 và chốt lời thì chúng ta chốt lời tôi trang 50 pip thôi. À, ờ, 1.1530. Đó là đối với cặp euro này. Xuống thì chúng ta mua mà lên chúng ta bán nha. Chúng ta sẽ khung cứng nó ở khi vùng là 1.1300 cho đến 1.1700. Tức là biên độ của nó dự kiến 400 pip. Lên chúng ta mua. Xuống chúng ta mua lên chúng ta bán thôi. Cái xu hướng ngắn hạn của nó nhé là đang thể hiện sức mạnh đi lên các bạn nhé. Đi lên ngắn hạn do vậy các bạn ưu tiên mua lên. Không sao cả đối với cặp uh, ờ, GBP USD đối với đồng bảng trên USD nhá đồng bảng trên USD thì cá nhân tôi thì thiên về xu hướng là uh, đồng bảng sẽ phục hồi và chúng ta sẽ sẽ bán xuống khi nó test M200 cái xu hướng này thì có lẽ nó sẽ nó sẽ là xu hướng chủ đạo của chúng ta đây tôi nghĩ là chúng ta sẽ canh ờ, bán theo cái chen này đấy và rõ ràng điểm bán của chúng ta vẫn đâu đó quanh là 1.3720 1.3730 đây là chúng ta bán nhé. à, hiện nay đang là 1.3530 như vậy là nếu giá lên khoảng 200 pip thì chúng ta bán à, chúng ta sẽ dừng lỗ 60 pip cho tôi đó các bạn nhớ nhé, chúng ta dừng lỗ 60 pip 1.3790 còn chốt lời các bạn chốt lời tôi là 200 pip là ngắn nhất. Nếu không có thể chốt lời 300 pip cũng được. Nói chung là đồng bảng thì biến động 300 pip thì nó cũng không có gì bất ngờ. Ứng với 30 đô so với USD thôi. À, so với uh, vàng thôi. Đối với đồng bảng trên yên. Bảng trên yên thì tương tự bảng trên U thôi. Chúng ta canh bán thôi. Đấy chúng ta canh bán test lại cái chen uh, uh, kênh giá thôi. Nếu sai dừng lỗ thôi, không có gì cả. Hiện nay giá đang là 155.9. Hôm, hôm trước lên cao nhất là 156.5. À, đồng bảng này chúng ta sẽ bán quanh vùng 157 57.6 nhé. 57.6. Chúng ta dừng lỗ 158.2, 60 pip. Còn chốt lời các bạn, chốt lời tôi là 200 pip đến 300 pip là 155. À, 55.5 hoặc là 154.5 bảng thì thường nó biến động rất là mạnh rồi cái này là đương nhiên rồi đối với USD trên yên đối với USD trên yên đó, thì chen của nó vẫn là chen lên thôi tuy nhiên nếu giá điều chỉnh xuống chúng ta mới mua lên nhá nếu giá điều chỉnh xuống quanh 113.8 chúng ta mua lên nhá thì chúng ta dừng lỗ 113.3 50 ờ, pip thôi còn chốt lời thì chúng ta chốt lời uh, 115.8 13, 15, 200 pip cũng được Nói chung là dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip Đối với đồng U trên yên thì cũng chỉ kỳ vọng thế thôi Rất khó kỳ vọng cao hơn Đối đồng AUD USD ừ, AUD thì Chúng ta khớp lệnh bán tuần trước rồi. Chúng ta cứ giữ thôi. 0.7160 7170 này. Chúng ta đã có lệnh bán tuần trước rồi. Hiện nay thì giá đang được 70 pip. Như vậy thì chúng ta nếu bạn nào à được 100 pip chứ nhỉ? Nếu bạn nào chốt lời thì chúng ta có thể chốt lời thôi. Còn nếu không chúng ta giữ và rời điểm dừng lỗ về hòa vốn còn kệ nó chạy thôi nhé. À, chúng ta sẽ chốt tại cái à, đáy cũ đây. 0.700 à, tức là được khoảng 170 à, pip thôi. Nói chung đồng này thì biến động ít, kỳ tới chúng ta sẽ không mua bán đồng này. À, tôi vẫn bảo là nó là cái mô hình tiếp diễn mà, cờ tiếp diễn mà. Thì cờ tiếp diễn nó test lại cái điểm breakout là nó đi xuống thôi. Không không có gì bất ngờ cả. Đó là đúng các cặp tiền tệ nhé. À, còn một chút nữa đây. À, Đối với BTC, BTC thì đang có ờ, điểm khá là hay. À, à, nếu mà bạn nào mà để ý thì hiện nay BTC đang có một cái xu hướng sau một nhịp tăng rất mạnh. Nhiều khả năng nó sẽ là nhịp tiếp diễn thôi. Tuy nhiên nhưng mà tiền điện tử thì nó thường đánh khá là bất ngờ. Nhưng có một điểm khá là hay là hiện nay BTC cái ờ, Bollinger Band của nó rất là thắt chặt và theo cái phương pháp giao dịch uh, vượt ngưỡng Bollinger Band thì nó lại áp dụng được trong trường hợp này rất là tốt. Do vậy thì tôi cũng phân tích luôn ngắn hạn nhá BTC các bạn có thể canh hai vùng này để các bạn buy hoặc sell. Khi nào giá đóng cửa trên các bạn nhớ nhé giá phải đóng cửa nến nhá. Bây giờ chúng ta xét trên nến M30 thôi. Chúng ta có thể giao dịch ngay đến M30 được. Đây, giá đóng cửa trên 41.800. Các bạn uh, buy lên cho tôi giá đóng cửa trên nhá. Lỗi cho các bạn sẽ dừng lỗ cho tôi ở phía dưới này là 41.200. Như vậy là điểm dừng lỗ của chúng ta chỉ có 600 giá thôi. Chấp nhận được. Đấy, các bạn lấy cái cạnh này cho tôi. 41.200 và 41.400, 800. Ngược lại nếu giá đóng cửa dưới 41.200 thì các bạn bán cho tôi thì dừng lỗ trên 41.200. Đấy, các bạn nhớ nhá còn chốt lời thì tạm thời không chốt lời à, tí nữa xa hơn tôi sẽ phân tích cho quý vị chốt lời tại đâu nhưng các bạn nhớ nhá hiện nay BTC đang tích lũy rất là hẹp và khi tích lũy hẹp như này nó hoàn toàn có thể giao dịch theo phương pháp vượt ngưỡng breakout bạn nào mà chưa hiểu phương pháp vượt ngưỡng thì trên cái video của tôi có một video tôi hướng dẫn riêng về cái việc giao dịch phương pháp uh, sử dụng Bollinger Band đấy. Thì cái phương pháp vượt ngưỡng này cái tỷ lệ thành công của nó đến 80%. 10 lần break out thì 8 lần chốt lời. Do vậy các bạn cứ thoải mái mà đánh đi. Quan trọng nhất là có điểm dừng lỗ rất là tiện. Không có điểm dừng lỗ xa, điểm dừng lỗ khá gần. Đó. Còn H1 của nó thì chưa đạt tiêu chuẩn. Nó chưa được tích lũy đủ. Có lẽ nếu nó đợi bóp cả H1 nữa giao dịch càng chuẩn thôi. Không vấn đề gì cả. Đó BTC. Đó là ngắn hạn nhá. Đây là lệnh trading thôi nhá. Còn xu hướng chính của BTC thì như thế nào? Xu hướng chính của BTC nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi. Do vậy, nếu trường hợp BTC breakout xuống mà chúng ta bán thì chúng ta cũng sẽ canh chốt lời khi nó test chen. Điểm test chen đâu đó quanh 37 ngàn. Đấy, như vậy nếu chúng ta bán 41 ngàn 2, chúng ta dừng lỗ là dừng lỗ 600 600 ờ, giá. Còn chốt lời chúng ta xuống đến 37 ngàn thì là 4 ngàn 200 giá. Như vậy tỷ lệ của chúng dạng 16 rất là cao, 61. Ừ, dừng lỗ 1 và chốt lời 6 rất là cũng rất là tốt rồi, không có vấn đề gì. Chôm ngược lại nếu giá lên thì lên đâu? Giá sẽ test đến vùng 46 ngàn Nếu giá lên đến 46 ngàn thì như vậy chúng ta buy stop ở vùng giá 41 ngàn 800 dừng lỗ 600 pip 42 ngàn 46 ngàn cũng là 4 ngàn 200 giá như vậy điểm khá là cân bằng nha chúng ta dừng lỗ 600 giá còn chốt lời đều 4 ngàn 200 giá một kèo rất là tốt và tôi xin nhắc lại là kèo này nếu xảy ra nhá thì 80% khả năng chúng ta chốt lời lại cộng với cái tỷ lệ 16 nữa như vậy thì cái cái cái phần tỷ lệ chốt lời của chúng ta lên đến khoảng 97 98% rồi. Đó là lệnh chết đinh ngại, các bạn có thể tham gia. À, còn nếu trong tuần nhá, trong tuần thì khi BTC xuống chúng ta sẽ canh mua nhá. Chúng ta sẽ canh mua quanh 37 ngàn. Đấy, chúng ta dừng lỗ 36 ngàn, 1 ngàn giá. Đấy, chốt lời thì sao? Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến trở lại vùng giá 41.800 này, xa hơn là 46 ngàn. Như vậy chúng ta có thể chốt lời là 5 đến 9 ngàn giá, còn dừng lỗ 1 ngàn giá, tỷ lệ cũng chốt cũng khá là cao. Còn tạm thời chúng ta chưa canh bán gì cả nhé. Đấy, BTC ngắn hạn nó đang hình thành xu hướng phục hồi. Do vậy, nếu nó xuống chúng ta canh dưới mua lên. Còn tại cái điểm hiện tại đang tích lũy này, breakout chiều nào đánh chiều đó. Thế thôi, không nói nhiều. Đấy, H4 thì giá cũng có xuống là vượt vượt m 200 rồi. Do vậy tôi thiên nhiều về xuống lên. Tức là giá đóng cửa vượt 41.800 cho mua lên. Đây là thiên thôi chứ còn thực ra thị trường nó có câu trả lời nhé. Còn nếu mà thị trường khi chúng ta đánh vượt ngưỡng thì thị trường break out lên hay break out xuống thì chúng ta đều đều giao dịch thôi, chả liên quan gì cả. Lên chúng ta mua lên mà xuống chúng ta mua lên xuống bán xuống. Nhưng chúng các bạn nhớ nhá, giá phải đóng cửa nến nhá, chạm hoặc vượt điểm đó mới được mua hay bán nhá còn giá đóng cửa nến mà vẫn nằm ở phía dưới thì thôi chọc dâu không có ý nghĩa gì nhá kể cả giá phò chọc dâu lên 42.000 42.300 mà co xuống đóng cửa nến dưới 41.800 ờ, vẫn không vào được lại đấy giá có chọc dâu xuống dưới 41.000 nhưng mà vẫn đóng cửa về trên 41.300 thì cũng không vào được lệnh đâu các bạn nhớ nhá nhiều lúc không phải chúng ta tiết kiệm ờ, một hai trăm pip đâu không không tiết kiệm được nó phải đúng kỹ thuật thì vào được <laughs> ok đó là BTC à, tiếp theo à, đối với dầu dầu thì chúng ta bán rồi bán rồi ngồi thôi nhé chúng ta đã giá tuần qua đã chạm lên 93 rồi chúng ta khớp lệnh 93 rồi giờ ngồi im thôi đợi giá xuống thôi còn nếu tuần tới bạn nào chưa khớp lệnh thì thì chúng ta tiếp tục chờ nếu giá điều chỉnh lên 93 thậm chí theo cái chen dốc này có thể lên 935 ta vẫn vào bán thôi vượt 95 thì chúng ta dừng lỗ nhá không vượt 95 thôi chúng ta cứ ngồi chờ chốt lời chúng ta ngắn nhất thì xuống 85 đó tức là 93 93 xuống 85 được 8 giá rồi còn nếu sai chúng ta mất hai giá thôi trong kèo này là kèo nó đã test chen rồi hoàn toàn cái xác suất xuống rất là cao tôi chỉ ngại nếu nhà cái mà đánh quét top lót rồi rồi rồi rút chân thì thì cũng đành chịu thôi nếu mà nhà cái không cho ăn thì cũng đành chịu thôi đây này như đợt chen này, này đánh quét top lót này xuống 62 này đấy 64 test chen nhưng quét xuống 62 cái rút chân lên đấy thì đen thì đen thì dừng lỗ <laughs> thôi chứ ai biết được là từ 62 này tăng thêm 30 giá lên 92 đâu nếu biết thì ngồi rồi đúng không ạ biết thì không dừng lỗ nữa không phải chúng ta đánh chúng ta phải có kỷ luật thôi đúng chốt lời sai cắt lỗ thôi không sao cả đó là đối với giá dầu nhé tuần tới thì chúng ta canh bán thôi không có mua miếng gì giờ này cả đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones lệnh thì khớp rồi chúng ta ngồi thôi chúng ta bán 356 thì khớp rồi bây giờ chúng ta ngồi thôi chúng ta ngắn hạn nhất nhé bạn nào mà muốn chốt lời ngắn nhé thì chúng ta có thể canh đây nếu tuần tới test chen đây ở 344 thì cũng là được 2.200 giá còn nếu không thì thôi các bạn cứ ngồi thôi Đấy. khi nào giá xuống xuyên thủng 344 này thì các bạn rời dừng lỗ về hòa vốn tiếp tục ngồi Đấy. còn cá nhân tôi đánh giá kỳ này nếu mà Dow Jones xuống khả năng xuống rất mạnh còn nếu ngược lại Dow Jones vượt 36 ngàn chúng ta dừng lỗ thôi 400 giá không sao cả còn trong tuần khi, khi chúng ta bán khớp lệnh xong đã có thời điểm giá xuống được hơn nghìn giá rồi chúng ta bán 356 giá ông xuân 348 à chưa được nghìn giá các bạn 346 mới được nghìn giá 800 giá nhưng thôi chúng ta chờ mãi mới được kèo nó hồi lên bán bán xong rồi thôi chứ kỳ trước thì chúng ta đã bán rất là cao 37 ngàn chốt 34 ngàn rồi ăn 3 ngàn giá rồi kỳ này nếu giả lại 400 giá cũng chấp nhận được còn ăn chúng ta lại ăn 3 4 ngàn giá nữa cơ mà lo gì không nên ăn ngắn thực ra những kèo này nó cũng bây giờ xu hướng nó đang dần một rõ hơn chúng ta ăn ngắn thì nó hơi có tội hơi lỗi một tí đó đối với chứng khoán Mỹ là như vậy nhé bởi vì chứng khoán Mỹ hiện nay ở thì nó đang có những cái sự bất ổn nhất định đặc biệt nhóm của công nghệ chúng ta biết tuần qua Facebook vừa có một cái ờ, phiên giảm điểm cực mạnh luôn đấy giảm 25% một phiên rất là mạnh nếu so với đỉnh thì Facebook giảm rất là mạnh rồi từ đỉnh 384 uh, ờ, trong phiên nó có lúc chạm đến 230 rất là mạnh có những thời điểm giảm đến hơn 40% so với đỉnh nói chung là down chen rồi đây chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ giao cắt vàng đây 50 và MA 200 đây rất nhiều năm không xuất hiện down chen không nói chung là down chen rồi rõ rồi giảm 40% so với đỉnh rồi không down chen mới lạ nên nói chung là chứng khoán Mỹ hiện nay đang có những cái mã cổ phiếu giảm rất là mạnh mà chúng ta biết đó, khi lên thì tất cả cùng lên xuống thì rồi tất cả xuống thôi vấn đề là má xuống trước má xuống sau thôi nó không xuống đồng đều đó do vậy cái chứng khoán Mỹ chúng ta chỉ một chiều canh trên bán xuống thôi không có mua mè không có mua mua gì hết ở cái thời điểm này hết năm nay là một năm chỉ có cả một năm bán xuống thôi vấn đề là chúng ta bán xuống thì chúng ta vẫn có những nhịp chúng ta chốt rồi sau đó chúng ta lại bán lại hồi lên cao bán lại thế thôi giống như đợt chúng ta bán 37 ngàn chốt 34 ngàn thì giá xuống tận 33 ngàn đúng không ạ nhưng giờ vẫn ờ, giá vẫn phi lên 35 ngàn 600 cho chúng ta bán không sao cả tôi nếu so với ngồi im thì rõ ràng chúng ta vẫn tiết kiệm được ngàn 600 giá đó còn nếu mà các bạn đánh ngắn thì tôi không nói các bạn đánh chen nữa thì các bạn đánh chen hết kèo Thừa đánh hết kèo chứng khoán Mỹ tôi tôi kỳ vọng trong năm nay chứng khoán Mỹ có thể bay 50% thời điểm cao nhất không? tức là Dow Jones có thể đo lại đáy 18.000 của của của dịch Covid cơ tức là trước khi có dịch Covid khi có dịch Covid xảy ra thì Dow Jones đã từng về đến đó rồi thì tôi cũng kỳ vọng là giá sẽ về trở lại đấy khi khống chế được Covid thì giá cũng quay trở về đây thôi hoặc là ít nhất là trước khi dịch Covid xảy ra 29 000 M200 đây 28 000 đấy tôi kỳ vọng là như vậy M35 000 xuống 28 000 thì cũng 7 nghìn 600 ờ, giá rồi cũng rất là lớn không hề nhỏ một chút nào hết còn trong đầu tư thì lúc nó áp chen thì chúng ta mua lên càng ngồi lâu càng ăn nhiều lúc chen ngược lại thôi bán xuống càng ngồi lâu càng ăn nhiều nhảy ra nhảy vào thì có khi lần cắt lỗ lần chốt lời loanh quanh một hồi không được gì cũng nên đó là về chứng khoán Mỹ nhá ừ, chứng khoán rồi BTC rồi ok còn mối chứng khoán Việt Nam thôi đó chứng khoán Việt Nam thì ờ, đây vn index của chúng ta vn index của chúng ta thì trước Tết có một tuần phục hồi và với cái nến thế nến hai tuần liên tiếp rút chân lực đẩy khá mạnh thì tôi kỳ vọng chứng khoán Việt Nam tuần tới sẽ được đẩy lên đẩy lên tăng giá Tuy nhiên, việc ừ, đẩy tăng giá nhiều khả năng sẽ không có thanh khoản. Điều này đồng nghĩa việc là kéo trụ, tiền sẽ không được cuốn vào thị trường. Nếu chúng ta nhìn chứng khoán Việt Nam nhé, trong ờ, nhiều tuần trở lại đây thì nó có 3 tuần phân phối rất là rõ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ba tuần cao rất là đột biến này, ba tuần nến đỏ này. Đấy, khối lượng tăng rất là đột biến. Đây nó đang là 3 tuần rất là rõ rồi. Thường thì phân phối đến tuần thứ 5 nó là căng rồi. Do vậy sẽ có thể xuất hiện hai tuần nữa nếu phân phối mạnh. Đó. Nhưng mà giá hoàn toàn vẫn có thể kéo lên nếu nhà cái với tiềm lực tài chính lớn nhé không loại trừ khả năng nhà cái kéo vượt đỉnh một chút để phân phối tiếp đâu. Đấy, tức là có thể kéo giá lên vùng 155x, 1550, 1560 để phân phối tiếp một vòng nữa trước khi xuống. Nhưng nói chung là cái tín hiệu nó khá là rõ rồi. Chứng khoán à, đã đạt đỉnh, đỉnh cách đây mấy tuần rồi chúng ta nhìn thấy này. Đấy, khu vực chứng khoán vào đỉnh thể hiện rõ dòng tiền lớn bán ra là từ đầu tháng 11 cho đến giờ Đấy, tức là nhà cái đã tiến hành phân phối tháng 11, tháng 12, tháng 1, 3 tháng rồi đấy. Không đơn giản đâu. Có thể cái đỉnh chu kỳ đã đạt. Còn bây giờ có thể có sai số điểm. Nhưng một khi nhà cái phân phối xong thì giá sẽ xuống thôi. Do vậy, ở thời điểm này, tôi không khuyến nghị quý vị mua gì hết. Như trước Tết tôi vẫn nói là tuần cuối cùng giá hoàn toàn có thể đi lên. Và nếu các bạn mua thì phải mua tuần đó cơ. Ờ, trước tuần cuối cùng cơ. Và bây giờ chờ chốt lời thôi cũng như bạn nào mà mua trước Tết bắt đáy một chút lời T3, T4 rồi thôi, nghỉ. Chờ đợi thôi. À, còn đối với vn Y30 nhá. vn Y30 thì hiện nay giá đang ở 1532. Tôi nghĩ là trước mắt thì vn Y30 có thể hướng đến vùng giá 1560. Nhưng xa hơn thì nếu vn index được kéo mạnh, kéo trụ nhá. Kéo bằng mấy mã trụ ví dụ như là VIX này, Vietcombank này hoặc là mấy ngã ngân hàng to như BIDV, CTG kiểu như vậy kéo bằng mấy mã trụ à, Vic, Vinhome, Mansan, à, ờ, Sap, Sabeco đấy nhưng mã trụ thì giá hoàn toàn có thể vượt lên trường hợp mà mạnh nhất thì vẫn đi 30 có thể tăng được 60 điểm lên vùng 159x nhưng mà sau đó vẫn đi xuống thôi cá nhân tôi thì không đánh giá cái rất nhiều chuyên gia thì vẫn nhận định là năm 2022 này chứng khoán sẽ có thời điểm đạt ngàn bảy theo tôi thì khó đấy cá nhân tôi không đánh giá cái phương án đấy đâu tôi thì đánh giá là có thể vào lập đỉnh được đúng rồi một năm năm x đối với VN e ba mươi sau đó vẫn xuống thôi đấy cá nhân tôi đánh giá là năm nay Việt Nam thì đang đi ngược lại thế giới một chút là thế giới bắt đầu thắt chặt tiền tệ còn chúng ta thì bắt đầu kích cầu nhưng nếu chúng ta nhìn cái bản chất cái gói kích cầu chúng ta không phải là gói bơm tiền mới nhé mà chúng ta chỉ điều chuyển vốn điều chuyển vốn vốn chúng ta đã bơm ra rồi bơm vốn tín dụng từ hai năm vừa rồi Ờ, khi mà dịch Covid xảy ra nhưng mà tín dụng chúng ta vẫn tăng trưởng mạnh. GDP không tăng trưởng, chúng ta nhìn thấy 2 năm liền GDP của chúng ta chỉ tăng trưởng hơn 2%. Đấy, các năm chúng ta đã bơm tín dụng 12%, GDP tăng trưởng 6 đến 7%. Hai năm nay chúng ta vẫn duy trì bơm tín dụng 12 với 14%, GDP tăng trưởng hơn 2%, như vậy tiền đi đâu? Tiền vẫn chưa đi đâu cả, tiền chưa chảy vào nền kinh tế, tiền vẫn lòng vòng trong mấy kênh đầu cơ, à, có thể là chứng khoán, bất động sản và một phần nữa là tiền vẫn ờ, ở trong hệ thống uh, ngân hàng gửi tiết kiệm. Do vậy bây giờ hiện nay chính phủ đang là nắn lại dòng tiền thôi. Chúng ta biết cái ờ, vốn kho bạc nhà nước gửi trên các ngân hàng thương mại cổ phần lên đến ờ, hơn nửa triệu tỷ đấy. Thì cần nhiều gấp rưỡi cái gói kích cầu 354 ngàn cơ. Do vậy cá nhân tôi thì không đánh giá là tức là gần như chúng ta sẽ không bơm tiền thực, bơm tiền thẳng vào nền kinh tế đâu mà chúng ta sẽ nắn lại cái dòng tiền tiền đang nằm trên thị trường rồi bây giờ chỉ nắn lại từ những kênh đầu cơ khác vào sản xuất như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc là như nào điều đó đồng nghĩa với việc là các thị trường đầu cơ như chứng khoán và bất động sản sẽ bị hút dòng tiền ra nhé nhiều khả năng sẽ bị rút dòng tiền ra chứ không phải được bơm tiền mới mà thường thì rút dòng tiền ra thì giá sẽ giảm do vậy tôi không đánh giá cao cái khả năng vn index lên ngàn bảy ngàn tám gì hết mà tôi vẫn nghĩ là nếu nhà cái tiềm lực tài chính lớn kéo trụ thì có thể lên đúng rồi một năm 5x thậm chí một năm 6x nhưng mà theo tôi ngàn sáu cũng không chạm đâu đối với index nếu chạm được ngàn sáu có thể chỉ vần đi 30 mới chạm được thôi đó và sau đó đều đảo chiều đi xuống cùng hòa hòa chung nhịp với thế giới thôi thì tháng 3 thì khi Fed mà tăng lãi suất thì chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái phiên trao đảo trên thị trường tài chính thế giới và Việt Nam không tránh khỏi đó là toàn bộ cái ờ, buổi phân tích nhận định thị trường tuần đầu tiên của năm mới thì ờ, chúc quý đầu tư có một uh, tuần đầu năm giao dịch thành công may mắn